phần import ờ, đây giả sử như là đối với um, employee đúng không trước hết chúng ta phải ờ, tạo một đồng chí mẫu tạo một đồng chí mẫu sau đó ta export ra đã nhé anh nhớ ấy. nên làm như thế được chưa em tạo mẫu một đồng chí rồi tôi, tôi em export đã thế sau khi em export thì có rất nhiều kiểu một là import compatible export tức là khi anh export ra cái dạng này nó sẽ hoàn toàn phù hợp với khi anh import vào được chưa đấy thế thì chúng ta sẽ chọn một số cái trường ví dụ đầu tiên là trường name S đúng không employee name employee phone employee à, thôi em chỉ đến đến hai trường đấy rồi với một trường quan hệ là trường department department chắc chắn là trường quan hệ rồi đúng không? order nữa đi ví dụ đối với tượng order đi xuất từ dạng excel đây export những order thì nó hơi phức tạp vì order nó nhiều quá thì ta để ý rằng là như này đối với các cái trường mà ồ oh, đây đối với các trường nên và phone đó là nó là metadata là dạng text dạng số bình thường thôi thì nó sẽ đầy đủ như này cô đã đi bỏ qua xóa luôn bởi vì chúng ta sẽ import không ai import id ở ID hệ thống tự sinh ra nhé nhấn mạnh lại một chút là thế nên department thế trong trường hợp này là bởi vì ông khách ông ông ông ông ông ông Nguyễn Tất Thành này mà chúng ta import ấy là không có department dẫn đến nó e department nó fail còn order id nhá thì mọi người nhìn này nó có chứa một order và order này chính là order id số 1 Order số 1 đấy đây anh quay lại đây order đây order số ID số 1 đây anh nhìn thấy không order ID số 1 chính là order này thế có nghĩa gì có nghĩa là các anh import cho customer à cho cái thằng nhân viên này order nào thì các anh chọn nó ở đây đúng chưa đúng không ạ đây ID một anh nhìn thấy không anh chỉ sửa đúng số 1 hay số 2 số 3 ở đây thôi Nên làm lại chúng ta chọn một đối tượng khác nó hợp hơn đi đó là một cái ờ, đối tượng nào mà nó có hai order ấy đúng không tôi chọn thằng Nguyễn Văn Toàn để cho ông có hai order đây ông này có hai order đây bây giờ x bọt của ông Nguyễn Văn Toàn này ra nhá bắt Excel đi export department name cái gì nữa nhỉ order đúng không export ra file Excel chọn bài nữa thì ta thấy rằng đây nếu như có hai order thì chúng ta mừng dấu phẩy đấy nhưng id thì anh các chú ý các anh chú ý có id này đấy. đấy đúng không rồi ok nhá thì đến lúc import lại nhá xóa của id đi được chưa xóa nó đi department đúng không department id ô oh, thế này hơi khó nhỉ mình id nhá thế thì em sẽ đi tìm id của ông uh, ra em không không mấy khi làm import đâu Đấy, mình đây thường em sẽ cốt chứ còn đi import của bay nó không hay lắm đây đi debug này điểm một đúng không em tạm thời em để số một đây xem có được không đã nhá đấy đến mình này điểm một order thì thay vì để nhiều này em phá hết đi viết số một phải số bốn thử xem được đã dạ nhưng cái, cái cái quan trọng là cái này này anh đừng có xóa đi nhá tên cột đừng xóa đi em lưu nó vào chả biết nó lưu, lưu đâu nhỉ xếp ra ngoài desktop đi cho dễ nhìn rồi em quay lại phần uh, employee đúng không em uh, sửa lại cột nem này bằng bạn uh, bạn nào đó đúng không ví dụ vậy rồi em import đúng không bây giờ chúng ta thử import mà test cái phần import ta load file ta chọn bạn employee này ừ, không reload file đề tạo mới mà em tạo mới bằng bạn bạn nào đó mà đúng không đấy đè thì anh lại phải giữ cái cột id em xóa cột id rồi làm sao nó biết là nó đè lên thì cột gì nhưng nếu em giữ cột id nó sẽ đè đấy rồi thế thì em thấy là em import ông department là ông um, một này đúng không thì chúng ta phải chọn là, là em thử chọn nó là database id nhá bởi vì id một là database mà thế còn cái ông uh, order thì thế em chọn database id thử xem em test import đấy nó yêu cầu trường phone bởi vì trường phone là một trường require đấy nó khó thế thế ta sẽ import thêm cột phone vào đây thì, thì nhìn thấy cột name nó chỉ gõ tên thôi thì <laughs> ta bắt trước cột phone nó chỉ gõ tên thôi nhưng để nó chắc chắn ý, thì chúng ta phải kiểm tra lại xem cột phone nó tên là gì đúng không tên là phone đúng không thì gõ phone thôi không chính gì đó đúng không rồi lưu vào ta lốt lại file nó có nút ờ, reload file này đấy thì thấy của phone rồi đúng không thế là ok rồi test inbox xem nó được không thì nó sẽ báo là không có thằng nào thằng là tên là ô oh, thế đoạn này đây chọn lại bay nhé lốt lại nó sẽ tự động để với xtn rồi test inbox đấy ta vẫn đưa à, order đúng không order chúng ta chuyển sang database đúng không test import tiếp đấy tất cả mọi thứ có vẻ đúng đấy, <laughs> đúng không import đó test xong rồi import đây ông bạn nào đó đây đấy đơn giản nhá dạ. ok không tức là có hai cách một là chúng ta chọn external uh, ID external ID thì chính là cái ID dài ngoằng khó hiểu ấy nhưng mà tốt nhất chúng ta nên chọn cái database ID cái này bỏ cái order đi ừ à, ai thật ra như vậy chúng ta chỉ cần là thì department ID này này order ID này này thì nó sẽ tự hiệp mà nó không lốt thành internal nhưng lúc đó chúng ta vẫn để số ID nó internal nó lại lại phải sửa lại nó là database ID ấy. nhớ không cái đoạn là em import này này lúc em lốt file lên này nó tự nhận hai cột này là là external này thấy không đấy thì nếu như mà em xóa đi nhá em thử lỗ lại file nhá. thì nó sẽ hiểu luôn là đi department luôn nó đấy cần phải external nữa đúng không order nó hiểu order nó không external bởi vì nó xóa mất cái suộc id rồi tên column rất quan trọng à, nhấn mạnh lại một chút là như thế nếu như chúng ta chơi à? nếu như chúng ta chơi chơi là id thuần nhá thì để đúng tên như này còn nếu mà external id là cái chuỗi dành ngoằng ấy nó lại khác đấy được chưa clear chưa đấy rồi chúng ta test test mà thấy ok thì ok mà không thì thôi đúng không thì đối với cả thằng multiple mask cái order này chúng ta phải chọn khác rồi thử chúng ta bắt buộc chọn order database đi rồi nói chung là các anh cứ làm sao cho nó ok là được thì anh thấy nó có thích cho anh cả trách trùng này anh nhìn thấy này cái phone này đã tồn tại này thấy không bởi vì chúng cốt chúng ta chết là phone bắt buộc phải là thứ nhất đấy chúng ta có làm cái extra con trên để cho phone anh nick ấy. Đó. cao thủ á bọn này cao thủ mà đi mình thì chúng ta vẫn lựa chọn đi department database đấy, test import đấy thì còn phone cứ sửa lại nó sẽ ok thì câu chuyện import import này nó chỉ phức tạp khi mà nó có quá nhiều quan hệ chứ còn các cái trường tiền kiểu đơn giản như name với phone thì easy rồi đúng chưa cái phần sư quần nhé thế cái trong cái trường order này thì chúng ta thấy là nó không có cái nêm gì cả đúng không nó phát sinh một cái trường nêm chạy dưới dạng sequence đến dạng character chẳng hạn thế cái fill sequence ấy là nó bản chất ấy, bản chất nhé nó là được lưu trữ trong bảng ir chấm sequence được chưa bản chất nó được lưu trong bảng ir chấm sequence nó là một cái bảng chuyên để gen ra các sequence thế thì khi mà chúng ta khai báo một cái cái fill như vậy thì giả sử đây nên như thế này nó là cái thư sê quần rồi chúng ta để mặc định nó như vậy thì không sao nhá rồi chúng ta sẽ viết một cái đẹp bình thường mà chúng ta viết à, chúng ta tạo mới bản ghi ấy thì chúng ta sẽ chạy qua hàm create đúng không ạ như hôm trước chúng ta học hàm create hàm write ấy rồi chúng ta return thẳng super đúng không chúng ta chưa làm gì cả return thẳng super chấm đến hàm quyết này chuyển vào cái van này đúng không đây là hàm quyết bình thường thế khi mà chúng ta biết đến hàm quyết này rồi thì có một cái vấn đề ở đây là đối với ờ, các cái order thường chúng ta sẽ có order O1, order 1, order 02, order 03 ấy, mà nó muốn tự tăng dần như vậy mà chúng ta không phải quan tâm nữa đúng không giống như nghị định thế nghị định 01, nghị định 02 năm 2019 chẳng hạn nó sẽ có cả số năm số tháng số ngày nếu chúng ta thích còn trong hợp này em chỉ đơn thuần là cộng tăng dần thôi thế thì để muốn nó tạo được cái việc đấy thì chúng ta phải uh, thường chúng ta sẽ phát sinh thêm một thư mục nữa thư mục data còn các anh thích để thư mục nào cũng được nha em chỉ tạo một thư mục data thôi rồi em sẽ đưa vào một cái view em copy tạo cái view uh, đây view này đi đưa vào mục data này đặt tên là data thôi Đấy, đơn giản vậy thôi rồi sau đó sẽ em sẽ tạo một cái bản ghi giống như hôm trước chúng ta tạo bản ghi group ấy được chưa thì hôm nay chúng ta sẽ tạo một cái bản ghi gọi là bản ghi sequence thì đó chính là một thẻ record các anh thấy cứ tạo mới bản ghi kiểu gì nó là thẻ record sequence hay tv hay form view đều là một thẻ record tức là ý là ghi ra một cái bản ghi thì dùng thẻ record thì đối với các bản sequence thì nó sẽ được lưu trữ trong ir sequence được chưa nó sẽ tương đương với đây ở trên giao diện nó sẽ là đây sequence sequence và identifier à, à identifier chúng ta vào siêu quần thì chúng ta nhìn thấy đây là các siêu quần có sẵn gú ta tham khảo thử với siêu quần SO hay còn gọi là siêu quần của COD order 012 thì ta thấy rằng là nó là kiểu standard siêu quần dành cho mô đồ là COD và có cốt là co order anh nhìn thấy cốt của nó là COD tiền tố là SO siêu quần size là 3 tiền tố là SO có nghĩa là gì có nghĩa là núi sinh ra một mã mới thì phải có chữ SO đầu tiên không cần biết nội dung còn là cái gì Đấy. đầu tiên tiền tố là prefix đúng không prefix mà phải có chữ SO đã rồi thế chúng ta nhìn thấy nó có một cái sequence size ấy. size là ba size là ba nghĩa là gì có nghĩa là sau chữ SO này tôi chỉ được cách cộng tối đa là ba số được tiếp theo step là một và next number click number sao lại là hai next number là từ thì đúng rồi nhưng ý à ừ đúng rồi tại vì ta tạo một cái SO rồi không lúc đấy là em nó tạo một SO mẫu rồi nên nó có số 1 rồi thật ra đáng nghĩa là next number nó đang là một đấy nhưng vì mình tạo một rồi nó next number nó thành hai test thì em nó thắc mắc của lần tại sao lại thành hai cái này một test là một có gì có nghĩa là mỗi lần tăng lên một số thôi chưa thế thì đầu tiên là so 001 đấy cái size rất quan trọng nhé nếu như size là 5 thì nó sẽ là 00001 chứ không phải là như này bởi vì size nó chỉ là 3 thôi cho nên nó chỉ là 001 thôi được chưa thế step vô lần tăng lên 1 tức là tiếp theo sẽ là 002 đúng không còn cái TSO này cũng bên rồi không nói còn nếu như chúng ta định nghĩa thêm cả cái suffix tức là cái đằng sau ấy ví dụ như đặt tên không thích gì nữa nó sẽ gọi thêm sao nhưng nó không có thì thường tăng ai để đằng hậu tố là gì để, để tiền tố thôi thế nên là SO không một chưa thế thì nó tăng cho đến trịch kim ở xài nó sẽ là bao nhiêu SO 999 đúng không đúng không thì khi vượt quá đúng không thì à, nó tự thêm một công à, nó, anh yên tâm là không bao giờ có chuyện là chết ở đấy hệ thống vẫn tự thêm để cho anh đạt được vấn đề rồi thật ra nó sẽ là nhà 991 à, nên biết nên biết nên biết nó cứ theo là đến số này là chín rồi thì nó lại thêm một đây anh ta tâm không ở tiếp Đấy. nhưng nó có sẽ có cái khác biệt là như này nếu như anh lường trước nhá thì anh để cái này nó sẽ đẹp hơn đúng không thì thằng thằng câu một này nếu mà để cái này thì thằng thằng đầu tiên thằng SO đầu tiên nó chỉ có ba số này thì đến cái câu SO này thì ông thành bao nhiêu số rồi nhiều số hơn thì nó sẽ không đẹp còn nếu như anh để cái giờ năm số thì kể cả thằng đầu đến thằng cuối nó vẫn là năm số đúng không nó khác nhau đấy thôi hệ thống nó sẽ tự lên yên tâm không ở xếp nó là chúng ta dạng xếp từ đó là xích vác đấy thế thì đấy là cái xây quần nó chưa chưa học đúng không đã học đâu đấy thì em nhớ mà thì cái phần xây quần này chúng ta sẽ um, có mấy cái thuộc tính như thế và cái thuộc tính này chúng ta sẽ định nghĩa luôn ở đây thì đầu tiên chúng ta đặt, đặt id cho nó phải là duy nhất trong trường này là xây quần của chúng ta là xây quần order không? name của nó chính là xây quần order chẳng hạn đấy như thế mua đồ thì đương nhiên là cái mua đồ à đây là code chứ không phải mua đồ xin lỗi code thì chúng ta đặt tên làm sao cho nó không cách cho nó dễ viết liền một tí ấy đến lúc chúng ta sẽ next by code mà tí chúng ta sẽ biết cái đấy trong code thì nó sẽ đặt tên là order s eq như này chẳng hạn hoặc là viết hoa lên như này đấy, cho nó rõ ràng prefix đúng không prefix thì em chỉ là mỗi chữ o thôi betting đấy đấy chính là cái size mà chúng ta muốn đấy đây chúng ta nhìn thấy không size chính là betting em để hẳn năm đi chưa rồi nếu như chúng ta để cái company bằng chu ấy, thì mỗi công công ty nó sẽ chạy một dãy khác nhau nhưng nếu chúng ta để bằng fail thì nó sẽ chạy tất cả các company chạy theo một dãy được chưa thì nó mới đồng bộ thì chúng thuộc tập đoàn thôi step nếu chúng ta không làm gì thì nó mặc định là một mà thường nó sẽ làm một chả ai làm gì cả nên là bờ vậy mặc định nó sẽ làm một đấy thế là ok nhá ta tạm thời như vậy thế còn tai chúng ta có hai cái dạng là standard và no ghép. standard là gì là cái dạng nếu như trong quá trình anh gen ra có một thằng lỗi nó sẽ tự động bỏ qua chạy đến thằng tiếp theo tức là ví dụ order 001 chạy ok rồi không nói order 02 tự nhiên trong quá trình tạo lỗi exception thì đến lúc ông tạo tiếp theo nó sẽ nhảy lên ba đấy nhảy lên ba luôn và bỏ cách số 2 vì số 2 bị lỗi nhưng nếu anh để no ghép tức là không đứt gãy thì không hai lỗi gì tạo lại sẽ là không hai chứ không phải không ba khác nhau hai kiểu thì đối với cả kế toán ấy cái đội kế toán ấy, chắc chắn nó sẽ không đồng ý một con số nhảy nó sẽ bắt buộc là phải lâu ghép lúc nào phải tăng tuần nữa mà tự còn standard thì được phép bỏ bỏ trống nếu nó có ít sự xảy ra đấy nó khác nhau vậy thôi rồi thì các tạm thời như thế thế chúng ta biết một bản như này đúng không ta sẽ đưa nó vào file manifest thường thì nó cái file data là cái báo đầu tiên luôn như này rồi em chưa làm gì cả em chỉ có cái đó thôi cài đặt lên chết là chết ở trên quần rất nhiều này bởi vì ờ, khi mà số lượng order đẩy về nhiều quá ấy, SQL nó sẽ không kịp nó sẽ bị lóc vào bay. nếu vậy anh em làm SQL này sẽ đau đầu đấy. order nha ví dụ là chúng ta kiểm tra vào phần SQL setting à, uh, SQL đây kiểm tra xem cái SQL của chúng ta đây đây là cái SQL chúng ta mới thêm vào đây Đấy, thì next step nó phải là một là đúng rồi, next number là một, next step là một. Sequence size là năm số cơ. Và ký tự đầu tiên là chữ O. Đấy, thật ra nhá nếu như anh kích vào bơ đất ranh này nữa nhá thì nó sẽ còn ghép cái chuỗi năm ngày tháng nữa cơ tháng năm nó sẽ là một chuỗi khác đấy nhưng chúng ta không dùng tạm thời là như vậy thế thì chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào chúng ta sẽ gọi đến cái phần order này <clears throat> ở hàm create đây này thì ban đầu là chúng ta sẽ check đúng không nếu nếu như là cell.nv van tức là những cái data mà chúng ta lấy vào ấy đúng không ạ là có trường name đúng không trường name chúng ta sẽ không cho user nhập anh anh anh cách hiểu ạ không cho user nhập bởi vì nó là mã tự tăng chúng ta đang coi trường name là mã tự tăng nên chúng ta không cho người dùng nhập vậy thì chúng ta chúng ta sẽ gán luôn theo à, chúng ta sẽ gán van name bằng bằng cái gì bằng chính cái chuỗi chúng ta sẽ truy cất truy xuất vào cái bằng cái quần đấy chúng ta gọi đến cái hàm gọi là hàm next by code hàm này được định nghĩa trong cái bảng tên quần bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cái đây này đấy nên là bây giờ sẽ còn như thế và hàm next by code này được viết bằng API module đúng không API module thì tức là chúng ta phải gọi bằng như này còn gì nữa đúng không ta gọi đến next by code và chúng ta truyền cái code mà chúng ta next vào đấy thì code mà next của chúng ta chính là cái chữ này chúng ta được định nghĩa đúng không định nghĩa là gì được tùy anh next by code đấy được chưa nếu như lỗi đen lắm chẳng hạn lỗi thì ta để là thuộc hoặc là để cái gì đó cứ ở bên nào đó để chúng ta biết rằng là phải lỗi kể kệ nó đúng không nhưng mà thường thường ấy chúng ta thường mọi người không ghi nhận cái trường hợp này lắm nếu mà lỗi thì chúng ta không cho tạo nữa kiểu về tùy mọi người đúng là tùy từng bài toán thôi rồi thế sau đó chúng ta sẽ đưa cái trường nêm này ra ra ngoài ra ngoài đối diện cái trường nêm ở order đây order view đâu nhỉ chưa có order view đúng không ạ rồi thế thì ta sẽ thêm một cái order view copy từ employee view nó sửa thành order view order view thì chúng ta chỉ việc uh, kế thừa thôi ta <coughs> lên cái phần order này đây là order form view đúng không ạ thì ta sẽ copy cái phần <coughs> ID vào đây đây thêm thành English đúng không ta sửa lại s name model của chúng ta là order s đúng không và kế thừa là kế thừa từ order from view đúng không rồi sau đó chúng ta sẽ sửa à, chúng ta muốn thêm cái field gọi là field name đúng không thêm cái field name thì chúng ta nhìn cái phàng cái bảng order ở đây nó đang có cái gì rồi nó đang có giá trị đây rồi nó thêm cái name ở trước cái trường cái giá trị này đúng không thì chúng ta sẽ bạt đến cái field name account là total price đúng không position là gì ạ before đúng không rồi chúng ta thêm một cái field là full name vì đó là trường tự gen nên chúng ta sẽ để read only bằng một không lưu giờ sửa Đấy, for step bằng một cho chắc được rồi thế sau đó chúng ta sẽ đưa cái order view này vào giao diện sau đó ta chạy lại tất cả cái module này lên quay lại order F5 thì đối với những order cũ thì em không nói làm gì đúng không những order mới nhá order cũ thì trường nêm nó sẽ bằng chạy giống rồi đúng không những order mới nó sẽ tặng nó nhập giá vào nhập bừa thôi đấy chúng ta nhìn thấy không o 001 tạo tiếp nhé đấy o 002 thì đấy là cái sequence thế thì trong trường hợp mà nó lỗi đúng không lỗi thì đơn giản thôi ví dụ em là cái 10 ờ, hoặc 2 chia cho không này là lỗi thôi đúng không lỗi chia cho không à lỗi chia cho không chạy có số nào chia cho không cả Ờ, tạo tiếp set thì nó sẽ báo lỗi uh, lỗi chia số không đúng không divide by zero chúng ta lại comment nó lại sau khi lỗi rồi nhá thì comment nó lại và chạy lại thế do có như là lần trước lỗi mà này chạy đúng đi thì nó sẽ là không không bố thì các anh thấy là bỏ qua không ba chưa đấy là standard còn nếu như chúng ta để nó dạng no ghép, thì nó sẽ quay lại đúng là không ba luôn chứ nó không để không bốn đâu nếu chúng ta quay ra đây chúng ta sẽ thấy là chưa có cột nêm đúng không ta sửa tạo bằng form view cho lên luôn nhá sửa tạo list view quên xếp 5 nhìn ở đây sẽ tổng thể hơn thì chúng ta thấy là 001 002 và nhảy đến 004 luôn thì cái đội accounting mà đội kiểm toán kế toán này nó không bao giờ chấp nhận nó bọn nó đến thanh tra công ty nó thấy họ nó đơn chứng từ nhảy cóc và nó xử lý ngay hỏi tại sao <laughs> ông hóa đơn đang không ai nhảy không bốn thế thằng không ba đi đâu ông ông bán hóa đơn này đúng không đấy kiểu như vậy thì đấy là cái phần sequence sequence thì ngoài cái hàm next by code nhá nó còn có hàm next by id ở đây, đây, đây, chính nó đây next by id đấy. id thì nó tức theo cái id của số cái sequence thường chúng ta sẽ gọi hàm lệch cái cốt này, này là, là, là nhiều nó đưa cái, cái cốt chúng ta định nghĩa vào sẽ tự tăng Đấy. thì thì anh thấy rằng là tất cả các hóa đơn thực tế ở ngoài đời nó đều có cái mã đấy hết chả có hóa đơn là không có mã cả thì tương tự như vậy trong hệ thống của Udo cũng thế sale order này purchase order này post order này đều có cái mã như vậy hết thì đây là cái sequence đấy thì nhấn nhấn mạnh lại là cái phần sequence thế thì trong trường hợp thực tế sẽ có những trường hợp như này này ví dụ như anh bán kem bọn em có triển khai cho một dự án Baskin Baskin Robin anh biết kem kem Baskin không đấy cái Baskin của Malai ở Việt Nam cũng có nhưng trong Hồ Chí Minh nó sẽ có nhiều hơn trong Hồ Chí Minh có hai mấy cửa hàng ở ngoài Bắc có vẻ như mình không ăn kem ngọt đấy nó không nhiều chỉ có hai ba cửa hàng thôi thì cái bọn bán kem thì biết là order nó về rất nhiều nó không như bán thuốc bán thuốc thì tức tắc mà có người mua nhưng bán kem nó mua liên tục vì thì giả sử như ở tầm ở Malai nó khoảng sắp xỉ 100 store chẳng hạn 100 to mà cứ một giây nó có khoảng một order 100 order đẩy về một lúc thì dẫn đến là cái hàm next by code này nó đang đang chờ để lấy order cho ông A thì ông B đã đẩy về rồi thì nó cứ vẫn giải quyết được như ông C ông D ông E F các ông xếp hàng ở đấy nó sẽ chờ hết ở đấy thì dẫn đến là khách hàng bảo sao order mãi không về để để nhảy lên giao diện tức là mình bán xong rồi đúng không order đã tạo thành công mà xếp mãi không thành công lên thì bởi vì là nó chết ở cái phần sequence này không làm nào được đấy tất nhiên có rất nhiều cách giải quyết nhưng ý là bởi vì nó dồn vào số đấy trong trường đấy nó sẽ bị như thế dạ mua đồ ir.cron này là cái nơi mà lưu các cái sequence được định nghĩa chạy tuần tự theo một khoảng thời gian nào đấy mà chúng ta quy định thế thì chúng ta chỉ cần tìm một cái mẫu ir.cron của do và chúng ta làm là được nó sẽ được định nghĩa một thẻ record đây như thế này chúng ta khai báo luôn vào file data thì giả sử như là ở đây chúng ta có những cái mô đồ gì chúng ta quan tâm đến đây giả sử như là department hay là gì đó đấy cái phần department này có description những cái gì chọn cái nào để mô rất hợp lý employee Đấy. thôi được thì chúng ta cứ mô tạm đối với department chúng ta quét để chúng ta kiểm tra xem là thằng nào có description nếu có chúng ta phá đi giả sử như vậy còn thực ra thực tế thì mọi người có rất nhiều cách để làm đúng không thì ví dụ như là cái này là department điều chẳng hạn ví dụ vậy thì remove description dot thì có nhiều cách rồi mua đồ nhá thì chúng ta phải có chữ mua đồ đằng trước tiếp theo đến tên mua đồ mà chúng ta muốn trong trường hợp này là bằng à, là gì nhỉ employee đúng không hay à bằng department tên mua đồ là department đúng không test bằng code tại vì chúng ta viết code để cho nó chạy đấy nên để test code tiếp theo đến hàng ta viết tên hàng ở đây giả sử hàm reset description hoặc là remove decryption tùy hoặc đặt lại hàm remove decryption copy thì chúng ta bây giờ đi thì chúng ta mặc định chạy bằng quyền cao nhất thì nó để như này chính là quyền admin ấy Đấy. interval tức là chúng ta muốn chạy nó bao nhiêu lần một lâu một lần nếu để 60 mà chúng ta kết hợp với cả minute thì là 60 phút một lần thì cứ tạm thời để nó 60 phút một lần tí chúng ta sẽ xem vào chỉnh sửa sau number cô nếu mà chúng ta để số 1 ở đây thì tức là gọi một lần rồi thôi để bao nhiêu thì gọi một lần còn nếu để chỉ một thì gọi vĩnh viễn cứ hết lại gọi hết lại gọi được chưa rồi chúng ta viết một cái hàm remove description trong department bởi vì chúng ta gọi trong module department được chưa nên chúng ta phải viết ở trong department hạn đúng không ạ khi mà chúng ta viết một cái remove decryption tức là ta sẽ for toàn bộ department trong đấy đúng không như này ta search tất cả các danh sách không có điều kiện gì cả lấy ra hết department rồi reset đúng không reset decryption tức là department chấm decryption bằng nhảy nháy đúng chưa như thế này đây là nguyên tắc nó chạy học sau khi update xong thì chúng ta vào phần setting tìm đến phần schedule action thì chúng ta nhìn thấy cái schedule chúng ta đây remove description đây và chúng ta nhìn thấy rằng là gì chạy 60 phút một lần đúng không lần đầu lần đầu à lần tiếp theo chạy sẽ là 15 giờ 42 phút tưởng vừa vừa vừa, vừa update phát nó chạy luôn đấy đấy mọi người hiểu không cài module phát là nó chạy luôn rồi nên chúng ta quay lại phần department có vẻ là chưa được đúng không chưa thấy thằng này bị xóa chữ ddd đi kệ nó đi quay lại đây nhá Cái khi khi mà nó chạy vào phần hàm remove decryption này thì nó sẽ thực thi cái đoạn này đúng chưa rồi và chúng ta có, có quyền chỉnh những thông số ở đâu đây đây chúng ta có thể chỉnh thông số đây nhất là chỉnh số thông số số thời gian tần suất này chỉnh được phép là theo hour theo giờ hour ấy theo um, ngày này theo tuần và theo tháng Đấy. theo phút theo giờ theo ngày theo tuần theo tháng tất cả được ờ, nó được phép quy định ngày giờ tiếp theo để nó chạy được chưa số lượng chạy thì như em nói rồi nếu để chỉ một sẽ gọi hết cứ hết lại gọi hết lại gọi cứ đến lần sau lại gọi tiếp còn nếu để một lần nó chỉ gọi một lần rồi nó dừng không gọi nữa đấy ưu tiên thì thường cũng quan tâm lắm ưu tiên thì cũng là nếu mà cùng một giờ ấy, thằng nào ưu tiên hơn là sẽ gọi trước kiểu vậy rồi repeat khi được tức là khi mà nó lỗi hoặc khi có vấn đề xảy ra thì nó sẽ gọi lại thì chúng ta tích vào đây nhưng chờ hợp ít khi dùng không dùng là nguy hiểm phết đấy tốt nhất để như này thôi rồi thế thì chúng ta sẽ để từ nó vào 15 giờ 44 rồi đúng không em sẽ chỉnh vào 15 giờ 45 rồi em xếp vào sạch rồi ôi chờ tí còn hơn là nó bị lỡ <laughs> cứ bật đi bắc lên nó sẽ chờ nó chạy vào đây khi nào chạy tức là nó sẽ dùng vào hàm này đúng không bây giờ là bốn năm bao nhiêu rồi bốn năm năm tư à bốn bốn năm tư rồi nhảy vâng phiếu nhảy nháy cái gì ạ cái này đúng rồi giá nó bằng nháy như này thôi nháy đấy chúng ta chưa phải là rộng không như thế này nó hiểu rộng không đơn đơn này là là là khai báo không không cá như này là đầu mới giống rồi ạ đơn cái nó cũng không cần để kỹ đúng rồi bị sẽ có những ờ, viết phải nháy nháy ở trong nữa ừ, ừ. như thế nó cẩn thận hơn thôi chưa thấy nó nhảy vào thế nên 46 rồi này chưa vào chưa, vào nơi rồi không chưa vào nhỉ nếu mà chưa vào thì chúng ta ấn thử ra manually xem nó đúng không đấy nắp manually có vào này tức là chạy bằng tay ấy thì nó có vào ừ. sau khi chạy bằng tay thì chúng ta kiểm tra lại phần department này thế là discussion đã phá đi rồi đúng không nhưng mà không hiểu sao chạy tự động thì chưa được đúng không à thế thì có vấn đề xem tại sao à tôi em để một phút một lần thôi để 60 phút một lần thì có thể là không đúng lắm nó nó nó nó nó nách được làm gì nó ừ. nách được làm gì nó chưa vào được một nách chứ vâng. đúng không nếu như nó chạy rồi nhá thì nó sẽ nhảy lên cái thằng này tiếp theo là 60 phút nữa tức là 16 giờ 45 cơ sao thế nhỉ nó đang đang chạy rồi này nhưng mà nó không có bốc đây nó chạy rồi này không có bốc lần sau nó chạy vào debug rồi này giờ em sửa lần nữa cho nó chắc chắn có vẻ như là hệ thống chạy chậm hơn so với cái này một tí hoặc có thể do máy em nó lệch gì đó Samsung lệch giờ đấy nhảy 6 phút nữa là hai ba giờ mất rồi này chỉnh lại nhá

เข้าของถือได้vâng nhiều chứ nhiều lắm có quá nhiều việc phải chạy như thế luôn kiểu như đêm đêm hệ thống chạy user có biết cái gì đâu user sáng nào thấy hệ thống bụp ra được hoặc ví dụ như kiểu ờ, đến giờ này phải gửi mail cho khách hàng nhắc nhở cái gì đó ví dụ đến ngày này là đến ngày thu nợ đây này hệ thống chạy đây này đến ngày này là ngày thu nợ của khách hàng thì anh phải tự động chạy cái deal gửi email là ông ơi ông đến ngày thanh toán ông thanh toán cho tôi đi đúng không rất nhiều luôn cực kỳ nhiều đấy khi nó chạy thì nó sẽ vào đây nó sẽ thực thi đúng cái lệnh mà chúng ta mong muốn đúng không? sau khi chạy xong thì nó sẽ tự động cộng thêm 60 phút vào đây để nó tính theo tiếp theo cái lần uh, uh, chạy tiếp theo ấy không hiểu sao 60 phút mà nó lại cộng thành 23 giờ nhỉ đáng nghe phải là 14 giờ nhỉ 14 giờ đúng không sao lần tiếp theo 60 phút mà nó cộng thành 23 giờ 23 giờ nhỉ em thấy dị quá hoặc có thể do em đặt debug thì cái tham số nó không đúng em chuyển sang trạng chạy bình thường đi tôi đặt lại là 15 giờ 52 phút 51 cho máu giờ 51 thì không được đúng lắm tức là sau khi nó chạy nó sẽ tự động cộng thêm 60 phút để tính tiếp lần tiếp theo thì mới là đúng mà khi em chạy nó vẫn thế mà không hiểu sao cái này của anh hôm nay để mua lại người dị thật thế thì nếu mà các anh để ý ấy, khi mà các anh chạy đi debug ấy thì nó sẽ giờ nó sẽ đúng cái giờ tầm zone nhưng khi em mà chạy bình thường thì giờ nó sẽ là 8 giờ 50 này trừ đi 7 đấy anh hiểu không trừ đi 7 đấy. nếu anh, anh chạy debug nó sẽ hiển thị đúng 15 giờ nhưng anh chạy chạy bình thường nó sẽ là 8 giờ chưa đi 7 chưa đi tham rôn bởi vì sao bởi bởi cái file um, file udubin ấy anh mở cái file udubin mà mình mình làm phải chạy ấy cái này nó sẽ xét xong rồi về cái utc này Đấy, là giờ không có cộng gì cả về đúng giờ server là không ai làm thế không anh không làm thế được đâu anh phải để UTC ở đây sau đó anh anh sẽ xử lý ở các module riêng của anh đây này anh nhìn thấy là lốc ghi này starting job pre-modification nó đang chạy đây đang chạy nó mới ghi starting đấy đấy chạy rồi đấy ta quay lại đây em nằm, chạy đúng rồi đấy bây giờ cứ chạy đúng giờ đấy. nhưng không biết là tại sao nó cộng thành 23 giờ rồi đấy thì anh thấy cộng đúng 16 giờ không bởi vì lúc em chạy đi bấp nó mới lỗi chạy đúng chế độ thường là chạy đúng chuẩn chưa đúng 16 giờ 51 bằng 15 giờ 51 cộng một tiếng đúng không ok chưa đấy là phần skill nhá thì các anh cái này cực kỳ ứng dụng và cực kỳ nhiều thứ đúng không đấy thì biết biết skill rất đơn giản thôi đó là anh tạo ra một cái bản schedule với định nghĩa sẵn cái hàm cần gọi này thời gian gọi tần suất gọi là theo phút hay theo giờ hay theo gì đó tiếp theo anh viết cái hàm đấy đúng vào cái mô đồ mà anh muốn làm rồi anh viết gì anh viết được chưa ok chưa đấy anh thắc mắc